quý vị và các bạn, không khí lạnh bắt đầu suy yếu chậm. Vì thế trong ngày hôm nay miền Bắc trời tạnh giáo có nắng về chiều, nền nhiệt tăng lên mức 17 cho đến 20 độ. Vùng rét đậm chỉ còn xuất hiện ở khu vực vùng núi và một số nơi thuộc trung du phía Bắc. Riêng khu vực Tây Bắc mức nhiệt còn cao hơn từ 21 đến 23 độ. Về đêm trời chuyển sang trạng thái mây nhiều có sương mù và sương mù nhẹ. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm 21 sáng sớm ngày 22 tháng 1, tức đêm giao thừa, sáng sớm mùng 1 Tết, miền Bắc sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn. Đến trưa chiều mùng 1 trời hứng nắng, sau đó từ đêm mùng 1 đến ngày mùng 2 Tết, miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Sau đó từ ngày mùng 3 Tết, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn sẽ khiến cho mưa gia tăng, đồng thời nhiệt độ có xu hướng giảm thêm. Trong hôm nay do có một vùng nhiễu động trong đới gió đông hình thành, đẩy mây từ biển vào sẽ tiếp tục gây mưa rào rải rác cho cả một dọc từ Quảng Bình cho tới tận Phú Yên, Khánh Hòa. Mưa tăng nhưng là do gió đông chứ không phải là do không khí lạnh. Vì thế mà nền nhiệt ngày ở miền Trung vẫn có đà tăng nhẹ. Các tỉnh Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế sẽ ở mức từ 18 đến 21 độ. Còn đối với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Định, nhiệt độ sẽ trong ngưỡng từ 22 đến 24 độ. Từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ít mưa hơn, chủ yếu chỉ có mưa ở một vài nơi. Trong ngày trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ ở đây sẽ dao động trong ngưỡng từ 25 đến 28 độ. Tương tự Bắc Bộ, thời tiết từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong dịp Tết có khả năng có mưa nhỏ rải rác. Đáng lưu ý từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có thể xuất hiện mưa rào vào các ngày 23, 24 tháng 1, tức mùng 2, mùng 3 Tết. Trong hôm nay cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều khá ít mưa, trên cả hai khu vực đều có nắng nhưng không nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên sẽ trong khoảng từ 25 đến 27 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ cao hơn nhưng hầu hết không nơi nào vượt quá ngưỡng 32 độ. Về đêm ở Tây Nguyên trời vẫn rét nhẹ. Dự báo người dân phía Nam sẽ trải qua kỳ nghỉ Tết với thời tiết thuận lợi, mưa rông có thể xuất hiện ở một số nơi nhưng lượng không đáng kể. Tuy nhiên, chiều cường dâng cao có thể gây ngập úng cục bộ ở khu vực trũng thấp, vùng ven sông, ven biển, vùng ngoài đê bao.